gian mơ nơi phương trời nào ai nghĩ tới Hi, hello, xin chào tất cả các bạn Mình là Trường Linh đến từ BU Studio.vn Dịp này ở nhà thì à, mình làm xem rồi. nha Và Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thu âm ở trong cái phần mềm này Và mình sẽ copy qua cái phần mềm mà ở à, Adobe á mình sẽ ghép cái clip mình đang quay ở điện thoại đây là mình đang quay ở điện thoại nha à, và đang nói tiếng ở điện thoại và bây giờ mình sẽ thu âm ở trong phần mềm bây giờ mình sẽ thu âm nha rồi sau đó mình lấy cái file này mình bỏ vào cái clip mình đang nói à, ví dụ đó thì cái này á, là linh đã quay bằng điện thoại và bây giờ linh sẽ ghép nó như thế nào và cái clip này video này linh nói về cái vấn đề là ghép cái video này và thu âm một lần ở trong cái phần mềm Cubase mà linh đã cài cho tất cả khách như thế nào và thứ hai nữa là mình sẽ uh, ghép nó với lại cái video mình quay như thế nào cho nó hợp lý à, bằng một cái phần mềm gọi là Adobe Premiere ha rồi ở à đây là cái clip thứ nhất mà linh quay thì nó sẽ có hát nè có lẽ là nửa bài thôi nè à, độ vang thì mình để là hai oh, xin nói à tình nói à, rồi quên ý à, câu thề còn mang tương tư đó đó là giọng mộc của linh nha khi mà linh cầm điện thoại lên quay đó bây giờ sẽ tắt nó đi đây đây là cái clip đây là cái uh, bài hát mình mới hát rồi bây giờ mình up xuống nha bài trúc sinh của đây là cái clip mà hướng dẫn mọi người thu một lần nhưng mà không cần xuất đâu cái clip này sẽ hướng dẫn các bạn là sao chỉ cần copy file thôi đây là cái clip trước hồi nãy bên linh mới mở lên á thì nó là cái clip mà linh đã quay cái điện thoại để mà lấy hình từ đầu đến cuối và cái clip này là linh quay để linh hướng dẫn mọi người là lấy cái file âm thanh khi sau khi thu xong sau khi hát xong như thế nào ha đó, vâng, Vương đây bây giờ mình thu xong rồi nè bây giờ mình sẽ nhấn dừng lại nha các bạn các bạn coi nha đây nếu các bạn không thấy cái cái thanh này thì các bạn có thể nhấn F2 ở trên bàn phím đó nó sẽ hiện lên cho các bạn thấy rồi ở đây thì mình đã hát tune không nè cái return bit này là 20 đã lộn cái à, flat tune này là 20 ha thường thường là mình để 30 cho nó không méo còn cái độ vang á cái độ vang mình sẽ để là 25 28 và 3 28 nè rồi bây giờ nè các bạn thấy không các bạn thấy là thu âm một lần 02 nha cái tên của nó là thu âm một lần 02 rồi bây giờ mình sẽ cái phần này á à, các anh chị hãy để ý à, các bạn hãy để ý là cái tên của nó và khi mà thu âm một lần tại vì linh có một cái clip à, thu âm một lần rồi thì nó đơn giản lắm chỉ cần bấm và thu lại thôi đây là các bạn có thể để ý cái tên của nó rồi sau đó xem clip tiếp nha sẽ úp cái này xuống úp này xuống này xuống đây cái laptop mình mới lấy cho nó cho khách cho nên ờ, vẫn còn nhiều đây và bây giờ mình vào cái thư mục của thằng này thư mục của thằng này đây đây mình vào thư mục mình nè nhấn chuột phải vô nha mình nhấn chuột phải mình chọn là open file location nè là cái địa chỉ của file nằm đâu ấy rồi mình nhấn chữ audio mình không cần xuất nữa nhấn audio sau đó mình sẽ tìm cái bài thu âm một lần không ba thấy không ở đây là số mấy đây là số mấy mình nghe lại coi nó là số mấy đây đó là thu âm một lần 02 các bạn nhé thu âm một lần 02 nè thì như vậy thì mình sẽ lấy ở đâu đấy đây mình sẽ mở play nó mình nghe ha cái này mình tắt đi ha mình có thể lưu lại rồi mình tắt đi xíu mình mở lên mình xóa nó sau cái này là cái gì hãy lưu lại rồi tắt nó đi chứ đừng có xóa nha xóa mà tắt nó đi là khi mà vào cái phần audio là sẽ không thấy nữa và mình mở lại mình nghe nha ừ. rồi xíu nữa mình sẽ chỉ đây à đây nữa đây là cái khúc này nè mọi người rất là là là quên tại vì sao khi mà mình hát á thì mình nên chỉnh cái speaker 01 là để mình hát phần mềm để mình lấy âm thanh từ YouTube xuống mình hát còn nếu mà mình không hát nữa thì mình sẽ đổi cái tích xanh màu V đấy xuống một cái cổng mà mình nghe nè ví dụ như là cổng speaker của máy tính hoặc là à, cổng của sao cạc như Focusrite bây giờ nè đây mở bằng cái à, cái loa laptop đó này. thấy chưa mình đang thấy linh thao tác khác bằng Focusrite bây giờ mình mở loa laptop lên mình đấy nghe. loa laptop là speaker hoặc là headphone thì các anh chị hãy tích xanh nó đi là ok đưa qua một phần hoang nè đây đây mình sẽ mở cái loa lên nha bị lắc rồi đây cái phần này mình tua tí nha tại nó bị lắc đó đó đây là cái video clip mà hướng dẫn các anh chị lấy cái file thu âm một lần đó vào cái ờ, phần mềm và xuất ra như này đây đây mình linh đã copy sẵn nè thấy chưa đây nè đến đây anh khóc cho ngàn mây à, lòng vẫn vương nàng cất sao người mà đi câu chia lìa rồi ok buổi tối hơi tăng động một tí à, và bây giờ linh sẽ hướng dẫn các bạn các anh chị và các khách hàng là làm sao mình sẽ ghép tất cả các clip này vào với nhau và mình sẽ chèn đúng cái âm thanh nó như vậy ok và cái clip hướng dẫn này thì linh sẽ không chèn vô cái âm thanh à cái clip này cũng vậy nè đây nè cái clip này linh không chèn mà linh chỉ chèn cái clip hát này vô cái file này thôi tại vì sao linh đang hướng dẫn mọi người thì bây giờ linh sẽ làm như thế ha những cái clip chèn hướng dẫn này mọi người có thể nhắn tin cho linh hoặc là nhắn tin cho kỹ thuật kỹ thuật sẽ gửi cái clip này cho anh chị xem rồi bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm adobe Remiro CC 2019 nếu các anh chị có thể lên nhấn cái này để tải tải và cài đặt rất là dễ còn nếu mà không được thì nhắn cho Linh Linh sẽ gửi file và hướng dẫn cài đặt nha rồi mở lên nha chết rồi nó nằm ở bên bên phải màn hình bên này đấy rồi nó đã mở lên như thế này bắt đầu mình nhấn vô file file nha file đây nè mình chọn là new xong rồi mình sẽ chọn project ở đây các anh chị ha rồi ở đây mình sẽ đặt tên cho nó ví dụ như ở đây là trúc sinh đi trúc sinh à, cái bộ combo này là B120 Focus Right ha cái này à, dành cho những anh chị làm youtuber hoặc là có thể gọi cover một lần một lần Rồi sau đó linh sẽ làm một cái clip mà hướng dẫn cho anh chị thu âm chi tiết từng cái câu một rồi à, các anh chị có thể gửi cho bên linh linh sẽ mix à nhận chi phí một bài như thế thì cũng một hai trăm gì đấy để anh chị có thể lấy cái âm thanh đó ghép với lại cái clip của mình quay lại thì lúc đó mình sẽ đăng như YouTube rất là đơn giản thì giống giúp chút nữa Linh sẽ cho à, mọi người xem cái demo mà Linh đã làm cho Julie Ngọc à, cũng là thu âm chi tiết ở nhà tự thu xong rồi gửi cho Linh Linh ghép lại với nhau xong à, bây giờ mình sẽ ấn ok nha ở đây mình sẽ chúc sinh nè đây ví dụ vậy mình sẽ chọn thứ một là ổ gì các anh chị lưu ở đâu thì các anh chị chọn ở đó thì em rồi ok bây giờ mình sẽ nhấn ok thì cái giao diện nó sẽ hiện lên như thế này đầu tiên à, đây là mình sẽ bỏ import đây là import media to shop này đây đấy bây giờ mình sẽ bỏ cái video của mình vào vậy thì video của mình nó nằm ở đâu trúc sinh này mình sẽ tìm cái ổ trúc sinh đây đây mình sẽ bỏ video này đây thì linh linh muốn dựng video này và cái cái file âm thanh này hoặc là nếu anh chị có nhiều video với nhau á thì các anh chị cứ dựng bỏ hết video vào đó thì linh chỉ có từ đầu đến cuối một lần mà một lần duy nhất một này này nhấn open ok và nó đã vào thì cái video này nó sẽ là độ phân giải gì thì mình nhấn chuột phải vô đây mình chọn new này from clip thì nó sẽ ra một cái cái uh, giao diện như thế này nó sẽ có là những cái giao diện này đó từ đầu đến cuối này đấy đây hello hey, hello xin chào đó đó anh giờ không 24 28 nha đó thì cái này là cái clip mà Linh đã tự quay bằng cái camera trước của điện thoại ha rồi tiếp theo là mình sẽ bỏ nhạc vào mình đè im chuột trái mình sẽ đè tả ra đấy là cách cơ bản và nhanh nhất nha rồi đây anh chị thấy không các anh chị thấy là hai cái sóng nhạc này nó sẽ khác nhau hoàn toàn nè hai sóng nhạc sẽ hát khác nhau hoàn toàn vậy thì sao bây giờ mình sẽ cho nó to ra một tí để mình dễ đây rồi mình sẽ có một cái cách là mình chọn hết cả từ đây trách nhạc trên trách nhạc xuống mình chọn này mình chọn hết sau đó nếu mà bài nhạc giống nhau nhạc nó giống nhau rồi cái gì vẫn chuột phải cho nó thì ở đây chuột phải cho anh chị chọn dòng sim này nhấn vào nó rồi ở đây các anh chị nhấn vào audio nha audio nhấn ok tự động âm thanh giống nhau nó sẽ lắp đầy đấy âm thanh giống nhau nó tự động nó sẽ như thế này luôn tun ở đây là không nha đó nó sẽ đều luôn hết chị em nhớ thương đấy thấy giờ lòng vẫn vương nàng tình mình ra xa đấy anh em anh nghĩ tới người nắng tương tư khoác lên à, để ví dụ như mình tắt nè tắt cái sân ơi em mãi đây phương trời mà anh nghĩ tới <laughs> cái đó này rất là bị gãy tại vì sao tun á nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị là cái giọng gần tới gần lên rồi đó nó sẽ lên một tí đấy đang tương tư khoác lên sâu thì đang tương tư khoác lên sâu ok lại tắt trên miền nỗi đau trong lòng mong phút giây yên bình dấu mình còn nắng tuyết tươi rồi ok đó thế là xong mình sẽ chọn đè đè im in the last mình chuột trái để mình chọn cái track này mình xóa hoặc hoặc là mình sẽ nhấn chuột phải vô nó và mình bỏ unlink nè các bạn mình bỏ đi rồi sau đó mình sẽ nhấn chuột trái vào mình sẽ delete đó và tiếp theo là mình sẽ làm gì mình sẽ cho hai cái thanh đầu cuối này bằng nhau này đây đây ví dụ khúc mà mình nói mình hướng dẫn nè thì nó đã mất tiếng rồi đang thu âm đấy thấy chưa lúc mà mình đã thu âm á, thì nó sẽ có tiếng vô nè đó đấy. đang thu âm đang thu âm nha thì bây giờ mình sẽ hát cái bài trúc sinh ờ, tương đó. thấy các anh chị thấy không đây là cái sự mà kiểu như là mình đã có phần mềm thu âm có tool sẵn rồi mình chỉ cần thu một lần là chuẩn là sẽ mình sẽ được là tầm khoảng 90 95 khi mà mình thu âm đấy à, thu âm chi tiết cái từng chi tiết đó chẳng mấy sao cùng đến đây anh khóc cho ngàn mây à, lòng vẫn vương nàng cớ sao người đi mà đi câu chia lìa rồi quên ý à, câu thề đấy thế thôi rồi bắt đầu linh sẽ làm gì linh sẽ làm gì đó linh sẽ chỉnh màu đó thôi rồi nhấn vô đây linh sẽ chỉnh màu đó. ví dụ như là bây giờ linh sẽ chỉnh cho nó sáng hơn mấy cái này thì các anh chị có thể là tự nghiên cứu được à các anh chị có thể tự nghiên cứu được là mình sẽ cần cái gì để cho cái video mình nó sẽ đặc sắc hơn à, cần chữ hay là cần chỉnh màu làm sao để mà video của mình nó đặc sắc hơn rất là nhiều so với những cái đằng khác đấy đây ừ, chi tiết hơn tí này đấy ví dụ thế rồi chỉnh màu xanh màu dương đây là hai này là chỉnh sáng sáng to xa đôi là vùng tối white là sáng black là đen nó giống như hai này giống nhau hết trong này sáng tối rồi thế thôi rồi mình có thể là chỉnh màu bằng sóng âm hoặc là mình chỉnh màu những cái màu sắc ví dụ như cho nó hài cổ một tí đây ở đây đấy hoặc là mình có xài những cái nút màu nữa thì cái này các anh chị có thể là nghiên cứu thêm về cái Adobe Premiere này nếu các anh chị nào có đam mê với nó rồi tiếp theo là linh làm gì ví dụ như đây làm gì một đầu đinh Đến nay sao vẫn một mình à Linh Linh sẽ tìm một cái ấn tượng giống như những cái giống như những cái video mà quảng cáo của Linh á thì Linh sẽ tìm một cái góc ấn tượng để mà Linh sẽ làm nó. Bỏ anh cô liêu vẫn duyên mong anh ra dần lòng vẫn vương nàng tình mình ra sáng em mang câu chia lìa người quên ý à câu thề thương mấy ai cho nhiều để sợ người bỏ anh cô liêu vẫn duyên mong anh ra giờ thương mấy ai cho ai à, lòng vẫn vương nàng cất sao người đây đây ok mình sẽ cắt khúc này ra đây tôi sẽ bao cắt sao người đi mà đi câu chia lìa rồi quên ý à câu thề thương mấy ai cho nhiều để sợ người bỏ anh cô liêu vẫn duyên mong anh ra rời ngà yên cách chia đôi đời em ở nơi phương trời nào ai nghĩ tới người nặng tương tư đó thế thôi mình sẽ cắt nó ra rồi bắt đầu mình sẽ làm gì mình sẽ cho nó lui lại một tí rồi mình sẽ chọn hai cái thằng này một là mình sẽ copy mình nhấn Ctrl C các bạn hai là các bạn có thể à, để in invalid sau bắt đầu mình sẽ kéo này ra đây nó sẽ đứt nó sẽ đứt ra một phần đấy lúc đó làm gì lúc đó là mình sẽ có một cái khúc ấn tượng đầu tiên để mà mình cất sao người đi mà đi câu chia lìa rồi quên ý à câu thề xin mấy ai cho rồi rồi ok lúc đây là mình sẽ tìm là đó đang thu âm đang thu âm nha thì bây giờ mình sẽ hát cái bài trúc sinh tun ở đây là không nha à, và mình hát với lại combo AKGB 120 Focus Drive combo này thu âm mini tại nhà bao sướng luôn Đấy. Chứ các bạn đang nghe nếu mình ghép vô thì các bạn đang nghe được cái độ vang đây ví dụ như là cái clip này mình không có uh, hướng dẫn này kia thì mình sẽ cắt cái khúc này luôn tới cái khúc khác thôi đây bây giờ mình hát bài chúc sinh nha ok đây đấy mình cắt cắt thì ở đây nó sẽ có là cần cần trên k các bạn ha cần trên k thì mình sẽ không có hướng dẫn chi tiết được tại vì cái này là mỗi người có thể nghiên cứu xem phần mềm này ha rồi sau đó là mình sẽ à, xóa cái này đi để mình làm một cái video quảng cáo Cắt sao người đi mà đi câu chia lìa rồi quên ý à câu thề Thương mấy ai cho nhiều để sợ người bỏ anh cô liêu Vẫn duyên mong anh ra rời ngả yên cách chia đôi đời Em ở nơi phương trời nào ai nghĩ tới Đấy, thế thôi, đơn giản và mình đã có một cái video đúng không? đấy không? thu âm nha đấy đang thu âm đúng không mình sẽ có một cái video gọi là à, quảng cáo là up lên youtube hoặc là tùy tùy các anh chị các anh chị có thể rồi nhớ các anh chị có thể up cả bài luôn tại vì linh thì linh hay uh, quảng cáo cho nên linh hay làm thế rồi bắt đầu à, mình đã làm như thế rồi xong rồi bây giờ mình sẽ làm chữ chữ đi làm gì mình nhấn chữ t đây ha thì mình nhấn vào đây thì mình chọn chữ thôi ví dụ như là chúc sinh này ừ, chúc sinh nhá rồi mình sẽ chọn cái phông chữ ở bên đây Đấy, đây nên làm cơ bản để cho mọi người biết được là ở ờ, ừ, thường thường là linh làm như thế nào để mà cái video âm thanh này kia ở trên cái à, video của linh nó hợp lý à, và nó hợp lý hợp tình những người nghe đấy ví dụ như thế này đây đấy tiếp sinh rồi và tiếp theo là mình sẽ cho cái Ờ, số điện thoại của linh lên thế thôi mình chọn mình chọn phong mình chọn phong nào đẹp là được rồi đây phong chút sinh ở dưới đây đây phong đằng này dưới này đây đẹp đẹp này đấy đấy nó nhỏ rồi đấy rồi mình để qua đây kiểu thế cất sao người mà đi câu chia lìa tiếp theo là linh bỏ logo vào nha à, thì mỗi người đều có một cái logo riêng thì mình có thể bỏ logo vào đấy xong mình sẽ cho nó về đấy này linh làm quảng cáo là nhiều đa số làm video quảng cáo là nhiều thì um, mọi người có thể rồi quên ý à, câu thề Thương mấy ai cho nhiều để sợ người bỏ anh cô ly Đấy, thế thôi, đơn giản Rồi, à là focus À, focus nè Focus solo AKG b mươi Đấy Này, rồi, đấy Mình sẽ cho nó là chữ gì, màu gì các bạn có thể tùy chỉnh màu nó nhé ở đây thì rất là đơn giản rồi Đấy. Đây. Rồi mình sẽ cho nó chạy hết cái Cất sao người đi mà đây câu chia lìa Rồi quên ý à câu thề Thương mấy ai cho nhiều để sợ người bỏ anh cô Thương mấy ai cho nhiều để rồi mình bỏ anh có liêu Vẫn duyên mong manh dã rời Các bạn có thể lấy thấy hay thì các bạn có thể là có liều Vẫn duyên mong anh ra rời ngà yên cách chia đôi đời Em ở nơi phương Thôi là xúc thôi Rồi các bạn Ctrl A sau đó Ctrl M Các bạn có thể hiện ra một cái đây Thì các bạn có thể chọn là Udemy 1080 Full HD Sau đó mình sẽ chọn là được là cái video up lên YouTube là Phúc sinh test B bây giờ và orchestra solo thì lúc đó mình sẽ xuất nó ra ha để thế thôi thế là anh chị có thể là một cái clip được như em như thế này là xong thì các anh chị có thể không hiểu gì có thể comment để lần sau em sẽ chỉ chi tiết hơn ha à, và đây là một cái à, thắc mắc cũng nhiều anh chị nói và hỏi em rất là nhiều thì làm như thế nào À, mình chỉ cần ghép như thế thôi có một cái file âm thanh từ đầu đến cuối có một cái chương trình để ghép cái file âm thanh đó với lại cái clip mình quay còn nếu anh chị nào cầu kỳ hơn thì anh chị có thể là thu âm một lần từ đầu đến cuối xong sau đó anh chị có thể thuộc lời rồi anh chị đi quay nhiều cảnh khác nhau anh chị ghép lại với nhau thành một cái bài hoàn chỉnh thì lúc đó anh chị có thể làm ca sĩ nghiệp dư được rồi <laughs> à, và cái phần mềm hỗ trợ âm thanh rồi uh, autotune mực giọng thì cũng có nhiều cái mà uh, nốt nó sẽ bị méo tại vì uh, không có những cái bài hát nào hoàn hảo cả cho nên nếu mà anh chị muốn nó hoàn hảo anh chị hãy thu âm chi tiết từng cái câu một sau đó thì bên em sẽ uh, mix lại giọng cho anh chị giống như là của Julie đây à, sau này em chuẩn bị em sẽ mở thêm một dịch vụ là mix cho những khách hàng mua âm thanh của Trường Linh và BO Studio mua về tự thu âm và bên em sẽ có những cái video hướng dẫn thu âm chi tiết làm sao để mà anh chị có thể thu âm được từng câu từng chữ như thế rồi gửi em gửi qua bên em như thế nào và bên em sẽ mix lại giọng hát như thế nào cho anh chị nha à, ví dụ như đây ngày 9 tháng 4 đây sao anh chưa về nhà đây là cái những điều buông lời mà đã biết rồi rằng sớm đêm còn có người đây là đã biết rồi và Julie đã tự thu âm ở nhà và sau đó gửi rằng anh ơi đừng sông chơi gửi cái clip lại cho linh và linh sẽ ghép hai cái đó với nhau lại là xong ha thì đó thì uh, cái đó là cái phần thu âm từng câu từng câu có những cái mà ờ, uh, Julie tự thu âm một lần rồi nè thấy không thu âm này mùa hoa nở nhé sao đây đó thì khi mà copy cái file ra thì nó cũng giống là thu âm một lần giống như hồi nãy á, thu âm một lần không hai không một thì sau đó thì sẽ đi trùng với lại cái video này đó đó đây là Julie đã nhép lại và sau đó thì Linh sẽ hai cái này Linh ghép lại với nhau nó sẽ ra được thành phẩm như thế này gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây thấy chưa rất là đơn giản luôn đấy nếu mà anh chị làm giống như linh nãy giờ thì rất là đơn giản đó có gì thì cứ liên hệ cho linh hoặc là 0926 46 45 49 nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhớ subscribe kênh youtube bu studio vn để coi được nhiều video mà coi được nhiều cái mẹo hay hoặc là linh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà hát hò đồ bla bla bla bla ở trên này dịch này để đâu nhiều quá đâu mà sao nó mọc hai bên này nó không mọc ở đây các bạn có thể tìm có giải pháp để mà nó mọc luôn ở đây đều cho đẹp <laughs>